Xin chào tất cả anh em đã đến với clip này của tôi Thì hôm nay thông qua cái video này thì uh, cơ sở bên tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà B tôi đã làm thủ công cho anh em làm tay cái để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ngoài sòng sới để có thêm 7-80 tỷ lệ chiến thắng cho anh em để anh em ra sòng sới anh em ra đấu trường lớn anh em chơi khi mà anh em chơi lắp cái bộ hột này thì cái bộ hột này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em 7 80 phần trăm tỷ lệ chiến thắng nha anh em nhé thì cái bộ hột này nó có tên là bộ hột tài xỉu vip anh em nhé đấy mà cơ sở bên tôi mới cho ra mắt khoảng đợt thời gian uh, tết nguyên đán thì uh, cái bộ hột này khi anh em chưa có cách lắc của bên cơ sở bên tôi ấy, thì uh, anh em lắc cái bộ hột tài xỉu vip này nó sẽ có tỷ lệ là 5 năm nó chạy đều cho anh em chén tài chén xỉu đó và khi mà anh em mua cái bộ hột này và nhận được cái bộ hột này để tay anh em thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để cho anh em lắc được giữ tài giữ xỉu lắc cái bộ tài xỉu vip này nó đi theo ý muốn của anh em này đó thì à, trước tiên đi vào cái phần test cái tỷ lệ của cái bộ hột này thì tôi sẽ test cho anh em phần tăng tích để cho anh em tham khảo và anh em xem là cái bộ hột này nó có phải hoàn toàn không tăng hay không lâm châm hoàn toàn là không hít hoàn toàn không hít nha anh em nắp này đó nắp chén đĩa hoàn toàn là nắp chén đĩa chậm nước muối dọi đẹp cho anh em luôn em thấy trong muối nổi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nhá Đó, bao nhiêu tiền cũng dám chơi thì khi mà anh em vớt hột thì anh em à, lau khô lau sạch sẽ để tránh tình trạng là hột của anh em sẽ bị nặng thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó đi đều tài 336 đúng không anh em xuống xỉu 136 này tiếp tục lên tài 346 đi đúng một hột duy nhất nha anh em nhé xuống xỉu ba ba bốn bộ hột chạy rất là đều và cái tỷ lệ lên đôi lên cặp rất là nhiều anh em nhé để nó ra những chén bạc tài 246 Đấy, 115 bộ hồn đi rất là khôn và anh em tay con rất là khó đoán nhá và cái bộ hột này chống thầy thợ nghe Đấy, chống máy phân âm nghe hột nha anh em nhé lên tải đúng không ạ Đấy, vừa rồi thì tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ gọi là giữ tài giữ xỉu cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở bên tôi để anh em lắc cái bộ hột tài xỉu vip này anh em nhé tài giữ luôn tài nhé anh em nhé ba bốn sáu ba bốn bốn 246 554 đúng anh em Chén này xuống xỉu tôi giữ xỉu cho anh em vài chén nữa Đấy, 122 112 Đấy, bộ hột đi rất là khôn đúng không anh em à, 145 hai ba một chén cuối cùng nữa cho anh em này chén này tỷ lệ nó lên tài khá là cao vì cái lực lắc của tôi nó hơi nhỉnh tay hơn một xíu thì nó vẫn là xỉu đó. thì anh em vừa xem video của tôi thì anh em tham khảo cái bộ hột này thì anh em cũng cảm nhận được là cái bộ hột này nó đi như thế nào và nó hay như thế nào anh em nhé Đấy, thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu vip này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 để anh em có thể hiểu rõ hơn về cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi thì anh em nào muốn lên cơ sở test cái bộ hột này thì anh em lên bến xe miền Tây tôi sẽ đón anh em đó còn anh em nào ở xa thì tôi sẽ gửi bưu điện gửi xe khách về tận nơi cho anh em khi nhận được hàng để anh em thanh toán thì cái video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em và chúc anh em đi chơi ở sòng giới luôn luôn chiến thắng nha anh em nhé